Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen Đường thì tôi chơi bời Còn tôi vẫn cứ đứng đợi Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen Trời chờ gió heo mây Vì tôi đã lỡ yêu em Cũng may đường về nhà em quá xa Tôi mới được trông ngóng em Hãy đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về Mãi chỉ nhìn em khóc Tôi bỗng chợt nhớ chờ em như chờ ánh nắng lên chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên nhẹ theo chiều vai gió dựa vai tôi mỗi khi đi về xe như bao ngày hạ vẫn dần trôi nhớ thương em tôi đưa em về bầu trời sao sáng lên rồi ánh mắt em trong lòng tôi nhớ thương em lỡ mai sau này chẳng thể mãi đón đưa lại cứ thế ngóng này là. I'm sweet